18 lời hay ý đẹp trong cuộc sống Đừng mãi sống trong quá khứ, đừng mơ tưởng về tương lai, hãy sống cho giây phút hiện tại. 2. Mọi thứ trong cuộc đời đều có giá của nó, ít ai được trọn vẹn. Được cái này thì phải mất cái kia, muốn nhận thật nhiều thì phải cho đi tất cả Muốn được thành công và hạnh phúc lâu bền thì ta phải trả giá bằng sự nỗ lực và cố gắng trong kiên trì bền bỉ. Nếu một ngày bạn cảm thấy mọi thứ trở nên không tốt đẹp, đừng cố làm gì với tâm trí bực bội, bởi càng hành động bạn sẽ càng bế tắc. Nếu bạn thấy không ổn, hãy ngồi xuống, bình lặng, tĩnh tâm một chút đã rồi hãy bắt đầu công việc mới. Như người trong phòng tối, đánh nhau với bóng tối là vô ích bởi căn bản việc bạn phải làm là bật đèn lên. 4. Hãy trở nên tử tế bất cứ khi nào có thể. Trên thực tế ai cũng có thể trở nên tử tế. 5. Hạnh phúc không tự nhiên mà có, nó đến từ chính hành động của bạn. 6 Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến và cuộc đời của ngọn nến ấy không hề bị tàn lụi. Hạnh phúc không bao giờ cạn đi khi ta biết sẻ chia. 7. Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người. Bạn dối người khác được nhưng không bao giờ dối nổi lương tâm mình. 8. Hãy tử tế, vì tất cả những người bạn gặp đều đang chiến đấu một trận chiến khó khăn của họ. 9. Mục đích chính của chúng ta trong cuộc sống này là giúp đỡ người khác. Và nếu bạn không thể giúp họ, ít nhất đừng làm họ bị thương. 10. Mọi lời nói dối đều có ngày hết hạn. 11. Vết thương không lành theo cách chúng ta muốn, chúng lành theo cách chúng cần. Cần có thời gian để vết thương mở dần thành sẹo cần có thời gian để quá trình chữa bệnh diễn ra. Hãy cho bản thân thời gian đó. Hãy nhẹ nhàng với vết thương của bạn. Hãy nhẹ nhàng với trái tim của bạn. Bạn xứng đáng được chữa lành. 12. Tất cả những gì mất đi đều sẽ được đền đáp bằng cái khác. 13. Mọi phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ, buông không được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi. 14. Hãy nhớ rằng cầm lên được thì buông xuống được. 15. Biết chấp nhận thực tế cũng là một loại năng lực. Biết hài lòng với những thứ mình có cũng là một loại hạnh phúc. 16. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm một ngày mới để yêu thương. 17. Nếu bạn đúng, không cần phải tranh cãi. Nếu bạn sai, bạn không có quyền tranh cãi. 18. Tôi đã thất bại lặp đi lặp lại trong đời và đó là lý do tại sao tôi thành công. Bốn nhân duyên tạo xứng đôi vợ chồng Nhân duyên vợ chồng La mối lương duyên sâu đậm có từ nhiều đời nhiều kiếp và trong những mối nhân duyên này cũng có thiện duyên và cũng có ác duyên. Chúng ta hay bắt gặp những cặp vợ chồng thường phiền muộn về nhau nhưng lại có những đôi lại vui vẻ bên nhau suốt ngày. Vì sao vậy? Và làm sao để có được nhân duyên tạo xứng đôi vợ chồng? Hãy cùng khám phá nghiệp quả nhân duyên vợ chồng nhé! Nhân duyên vợ chồng theo lời Phật dạy là do duyên nghiệp từ kiếp trước mà thành, nếu họ muốn gặp nhau từ đời này đến đời sau, yêu thương và hạnh phúc, cả hai người phải đồng tín, đồng giới, đồng thí và đồng trí tuệ, như vậy sẽ gặp nhau nữa. Khi Đức Thế Tôn ngụ tại khu rừng Bisakan ở Bekga, vào buổi sáng ngày đi khất thực đến trú xứ của hai người ấy. Cả hai người đã bày tỏ rằng họ rất thương yêu nhau và hài lòng về nhau, họ muốn gặp mặt nhau ở đời sau nữa. Bốn nhân duyên tạo xứng đôi vợ chồng là Đồng có đức tin, Samasat, nghĩa là cả hai người đều có chánh tính, tin tưởng tam bảo, tin lý nghiệp báo. Đồng có giới hạnh, Samasla, nghĩa là cả hai người đều giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đồng có bố thí, sa mạc, nghĩa là cả hai người đều có tâm rộng rãi, xả tài, thích phân phát tài sản đến người nghèo khó, biết cúng dường đến các sa môn. Đồng có trí tuệ, Samapan, nghĩa là cả hai người đều có trí hiểu biết chân chánh, có chánh kiến, thấy biết nhân quả, thấy biết bản chất cuộc đời, nhận thức được bốn sự thật khổ tập diệt đạo. Bốn đức hạnh người tại gia Giả dạ soa la Soalavaka hỏi Đức Phật rằng, làm thế nào mà ra đi từ đời này đến đời khác con người không bị sầu muộn? Đức Phật đã dạy, người cư sĩ có bốn đức hạnh này nhất định không sầu muộn sau khi chết. Chân thật, sắc ca, nghĩa là lời nói và việc làm đều đúng với sự thật, không giả dối, không hư ngụy. Tự chế, Dhamma, nghĩa là biết điều phục huấn luyện tâm, tự dạy tâm, tự cải tạo cho mình được tiến hóa. Kham nhẫn, khăn ti, nghĩa là có sức chịu đựng nhẫn nại trước nghịch cảnh, kiên nhẫn với mọi khó khăn. Xả tài, si gà, nghĩa là bố thí chia sẻ đến người khác, dứt bỏ lòng ích kỷ bỏng sẻn. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn có cuộc sống an lạc và hạnh phúc.